được tôi bắt con 34 phải không anh em thì rực rỡ tưng bừng với con 34 được nổ về cho chúng ta hai nháy anh em ạ. Và 74 phải không anh em? Thì 74 ngày hôm nay cũng nổ về cho chúng ta một nháy anh em nhé. Thì chắc chắn những người mà đã được tôi chốt số cho chúng ngày hôm nay thì đang đi lấy tiền của chủ lô chủ đề rồi anh em nhé. Những anh em nào muốn chơi to quất lớn, muốn nổ một cách tuyệt đối nhất thì chúng ta hãy vào Zalo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 Ngày 3 ngày mùng 3 tháng 1 năm gấp cho 3 ngày sau sẽ nổ về con 53 35 anh em nhé Thì tôi sẽ đi bắt độc thủ lô con 53 để anh em tham khảo bia hơi trà đá ngày mai anh em ạ à. Và ở trên diễn đàn công khai này chỉ mang tính chất tham khảo thôi anh em ạ à. Mình không nên chơi to quất lớn ở trên diễn đàn công khai này phải không ạ Kẻo mà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 Và ở trên diễn đàn công khai này thì tôi cũng muốn khuyên tất cả anh em một điều là chúng ta nên đánh song thủ lô anh em nhé. Tại vì tỷ lệ nó về sẽ cao hơn là độc thủ lô. Có hai con, có con ngày này ngã thì có con kia nâng lên phải không ạ? Thì nó sẽ tỷ lệ nó về sẽ cao hơn là độc thủ lô anh em ạ. Và ngày hôm sau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 Tương tự như vậy thì ngày mùng 2 tháng 1 9 cấp cho 8 ngày sau sẽ nổ về con 9889 phải không ạ? Rất đẹp phải không anh em? Và ngày hôm sau 89 được nổ về chúng ta hai nháy rực rỡ tưng bừng phải không ạ? Rất cầu kèo là có thật 100% anh em nhé. Tương tự như vậy thì ngày không ngày mùng 3 tháng 1